kẹo xe mang đến cho bạn được bao lâu? Chừng vài phút Single Cune mang đến cho bạn nhiều hơn thế nữa Mỗi lần nhai lại tỏa ra từng đợt sóng hương bạc thà pha lẫn khuynh dịu mát dịu Làm thông mũi, mát họng, sảng khoái dài lâu Nay lại có thêm loại bao mới 10 tiện lợi Cho bạn nhiều tròn lựa hơn để thưởng thức Cune